Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh Bật sáng tất cả đèn xanh Em chạy thật nhanh với anh kéo bên tay và chai trong banh Anh cài trong tay hết đêm nay uống không say Đến ngày mai tiếp vài chai Đến đây thôi Vào <laughs> đáp lại đi Em tin gì không phải thả thính đâu Thì đó Em tin gì anh không phải thả thính đâu Có bàn tay chưa để ta tính sao à, Em sẽ hát một bọn đoạn của à, bài anh nắng của anh Rồi hát đi ừ. nè Sẽ luôn thật gần bên anh sẽ luôn là vòng tay ấm êm sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời lắng nghe từng nhịp tim anh lắng nghe từng lời anh muốn nói vì em luôn vì em luôn đẹp nhất khi em cười, rồi, <laughs> dạ đẹp lắm rồi chào em mời nhà trai rồi, chào trai à, bây giờ mình giới thiệu về mình xí nào dạ con chào cô hồng vân con ừ. chào chú huyền linh à, dạ chào con. mọi người và chào bạn nam bên kia con tên là phan võ thu nga con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ quê con Long An ạ. À. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Thanh Giàu, em đến từ uh, Tiền Giang. Năm nay em uh, ờ, 23 tuổi. Rồi, Ủa, chị... em đang làm gì cưng? Dạ em đang làm bác sĩ uy chị cô dân cô sách mấy con chó cô không nhiều có. lắm chút xíu phải lấy số điện thoại liền à dạ. nhà bị nhà bốn chó <laughs> em gái có uh, bên kia có nuôi thú cưng không dạ ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em câu mới <laughs> Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái à, ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, ừ. thích thể thao, con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí, với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á ừ. một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa <laughs> miễn mình thích là được đúng không dạ rồi mời bạn trai ưu điểm của em là kiểu như hòa đồng với mọi người ừ. vui vẻ à, nhược điểm của em là cũng như ờ, hơi nhát gái một chút <laughs> dạ còn trẻ mà hơi nhát nhát dạ. lớn xíu là nó quen hết có nhát à có mấy mối tình rồi dạ một quen cũng được một năm gần năm rồi sao chia tay cho bạn đó có có người khác rồi cho qua luôn bên kia Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3 Còn một mối tình là lúc con học đại học Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy Xong rồi con chia tay tại vì con thấy là Chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên Bạn ừ. đó hay đưa rước con hay làm dùm mọi thứ dùm con á Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ à. đó Ok, như vậy là con chia tay được ờ, bao lâu rồi? Dạ con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó Ừ Bây giờ nhà trai cho biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em thì cũng không cần phải hiền gì nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có ừ. em à, bạn nữ đừng đánh kiểu như là đánh đập á <laughs> cái ơi. đó em cũng hơi sợ điều đó thấy thương không cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình thì ngoại trừ cha mẹ đánh mình thôi thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình mình bỏ đi cũng đâu được chị <laughs> ủa bỏ đi được hoặc là mình giữ tay bạn nó lại hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ à, không có sao? chị cũng có giữ tay mà giữ tay lại không, cũng không. thấy cũng kỳ quá có gì đâu kỳ <laughs> giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn thấy thương như sao luôn thiệt nó bằng tuổi trê phi bởi vì tôi nuôi ừ. làm mong là trê phi con tôi nó coi cái số này trê phi là con trai của của của của cô dạ. bằng tuổi cưng nếu mà con có coi thì con nhớ nha con không được để cho bạn gái đánh con mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái nhớ chưa thì dễ thương quá để cho đánh vài cái cho vui <laughs> không có vui đâu đau ê hai đứa mình làm xui đi được không thiệt được gái tôi quýnh phi ha thôi về nghỉ đi về <laughs> ngoại hình thì sao chỉ cần đừng có cao quá tầm dưới dưới mét bảy được như vậy là trên mét mấy trên mét rưỡi thấp đi. nhiều cũng được thấp nhiêu cũng được miễn là được. dưới mét bảy dạ cưng nhiêu cưng dễ ẹt dạ, luôn à ba mét bảy đôi làm mét rưỡi hả dạ. mét rưỡi được không cưng được mà rồi giờ tới con nè <laughs> nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng nó không cưng lắm luôn đó nhìn nó rất là cưng luôn trời ừ. ơi xinh xắn mà cao đó. hơn nhưng mà để con mang guốc ừ, đừng lo giờ Nói bây giờ hai ông... đứa hợp với nhau đó <laughs> ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi con có quýnh người quýnh hay không tao không dạ lâu lâu có chết hồ <laughs> nhưng mà con biết massage giờ con quýnh xong con massage được không không được đâu lúc đó muốn ta nó vẫn đau rồi nó nó vẫn bị đau rồi đau, đau, rồi. đau rồi không có đánh sao vậy không không có được đánh dạ để con thu liễm lại <laughs> dạ. tại vì bé bên đây quá là đáng yêu ừ. thiệt hồi nãy chút xíu nha con nhìn ừ. bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á mình đánh yêu được không mình đánh nhẹ nhẹ cái má được không anh ồ nhẹ thoải mái chị đánh đừng ra máu là được đánh đừng ra máu là được trời ơi cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời đánh đựng ra máu Hôm ra trước, máu là đi bệnh viện hôm luôn trước trận trận trước nó đánh da máu luôn hả trời ơi sao mà dữ vậy trời phụ nữ không mà dữ gì rồi bây giờ con mong muốn cái người à, bạn trai của mình như thế nào Dạ con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực năng động Lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình Chứ biết, ừ. biết tự lo cho bản thân mình Dạ ừ. Con chỉ chăm chút bạn thêm thôi Chứ bạn à. phải ờ. tự lo Bạn cao, da ngâm thì tốt Da dạ. không ngâm thì sao? dạ da húng ngâm cũng được nhưng mà đừng có mụn đừng có quá nhiều mụn mụn thì nặng có gì đâu <laughs> trời ơi đâu con lo sợ chuyện con nhỏ đè đang mụn bạn chảy dạ. máu nữa <laughs> lo được nó đánh nó được rồi dạ thấy hai đứa nó cũng hợp đó dễ thương ha dễ thương á nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải ờ, tham gia chương trình này vì con thích hay là gì dạ không có tại môi trường xung quanh con con cũng không có tìm được người yêu á con đang đi học mà đúng không con đi học nhưng mà con học cao học con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều vậy hả rồi dạ. không không tìm được bạn người yêu rồi hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được một nửa của mình không dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được ôi cưng lắm con ơi thiệt <laughs> cưng, cưng lắm. cô suối con luôn đó quá ờ, bấm, cưng bấm luôn nút nữa. đi ừ nay đi với ai nè dạ anh đi với bạn dạ chào mọi người con là bạn thân của giàu ờ, hôm nay đi cùng với giàu ờ, Dạ bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đánh hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe giàu kể thì uh, thường thì ờ, thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi Tại nghe sót quá. Bạn nữ kia thì tính tình ờ, chàng trẻ con á cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe lời cảm ơn nói vài câu cho mới mốt về đừng đến bạn mình nữa coi chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa tại vì uh, bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh oh. trời đánh tới bị ám ảnh luôn đánh dữ Ôi, lắm ôi ôi thương quá à, thiệt rồi là gái đi với ai vậy ai? dạ hôm nay con đi với mẹ gì với lại bạn chung phòng à, xin chào anh quyền linh chị hồng dân à, mình là mẹ của nga ưu điểm của nga thì uh, chịu khó học hỏi có trách nhiệm uh, tâm lành nhược điểm của nga thì mạnh mẽ thẳng thắn tính tình cũng hơi khó tính một tí cô quýnh ai bao giờ luôn nhà chứ dạ không con chào chú Quỳnh Linh, ừ. con chào cô Hồng Vân, con là ừ. bạn ờ, của Nga. À, con thấy thì ờ, bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. có con cái con hamster đó anh tặng nha mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn Sô-cô-la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy Hy vọng là đó. bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó Cảm ơn Bạn ờ, thấy mình sao? Anh, anh Anh thấy em sao? <laughs> à, thấy cũng xinh Em thấy anh da mặt đẹp <laughs> Có cái lúm đồng tiền dễ thương Ờ, mình đang anh, học, học ngành Anh anh à anh anh ờ, em xưng anh dạ à. em đang học co học ngành công nghệ sinh học em ờ. uh, nghiên cứu về dữ liệu gen ở người anh có yêu động vật không có anh nghĩ sao về việc uh, về những người ăn chay ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi thấy ừ. kiểu tốt cho sức khỏe thôi ừ. còn không có cảm nhận nhiều thế anh có thích ăn chay không cũng cũng ăn thôi chị chỉ mà không thích em hẹn hò với anh em rủ anh đi ăn chay em chịu không chịu nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm <laughs> em cũng nhẹ nhàng lắm em không có bính chảy máu <laughs> đúng rồi đó cái kiểu mà nghe có hay nóng tính không thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh <laughs> đỡ đỡ quýnh thôi hả đỡ đỡ quýnh thôi mình có hay về quê không có tuần nào em cũng về hết sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao ừ, em có dự định học lên tiến sĩ ừ. anh có thích đi phượt không có anh có hay phượt miền tây không miền tây là quê đó luôn mà ý những những tỉnh xa hơn ờ, hồi xưa có hay đi tại giờ công việc cũng bận á ừ. làm tới 8 giờ tối cũng ít thì nào được rảnh là đi lắm thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò làm sao sau 8 giờ tối sau 8 giờ tối nữa hả ừ. anh uh, xin phép mẹ em đi <laughs> cưng ghê không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó vào <laughs> đứng lên uh, nắm tay bạn gái rồi nói câu nào đó <laughs> nắm hai tay chứ không phải bắt hai tay. tay đâu phải bắt tay đâu hai tay đúng ờ, đâu rồi mắt nhìn mắt mà. đúng rồi hai đứa nhìn nhau em có biết hát không em có thể hát rap anh muốn nghe rap không <laughs> đúng rồi hồi nãy là bạn có nói là lễ hát đoạn đi em rap một bài của anh quy nha thế giới này là của em và em có quyền đi với anh bật sáng tất cả đèn xanh em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai trong banh anh cài trong tay hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vào chai đến đây thôi <laughs> vào đáp lại đi em tin gì không phải ta thính đâu <laughs> gì đó em tên gì anh không phải thả thính đâu có một bạn trai chưa để ta tính sao à, em sẽ hát một bọn đoạn của ờ, bài ánh nắng của anh rồi hát à. đi ừ. nè sẽ luôn thật gần bên anh sẽ luôn là vòng tay ấm êm sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời lắng nghe từng nhịp tim anh lắng nghe từng lời anh muốn nói vì em luôn vì em luôn đẹp nhất khi em cười <laughs> rồi được rồi dạ, đẹp lắm rồi <laughs> nào suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian yeah yeah yeah yeah <laughs> xin phép uh... rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má à. xin phép nga luôn đi nga ơi nga ơi nga ơi mình nói cho nga nghe nè à, xin phép hôn má em không <laughs> ok cặp này nó dễ thương không